cô Trang bắt đầu cô Trang cô Trang chào cả lớp rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi ừ. ờ, tiếp bài học thứ tư của cái chương trình mai mép nha lớp mình cô gần đủ rồi bây giờ chúng ta cô Trang ơi con không có bút chì con về bút mực được không cô Trang các bạn tắt mic giúp cô nha nha nha cô Trang dạ. ơi bạn nào nói có ý kiến hãy giơ tay xung phong nha để cho để cho cái âm thanh nó được chất lượng cho tụi con nghe nó không bị ồn nó không bị ú nha rồi cô trang mời kim uyên con có ý kiến gì con cô trang con không vẽ bằng bút chì bà con vẽ bằng bút mực được không à, tại vì á tụi con vẽ chưa có rành nếu tụi con phát họa bằng bút mực á tại vì khi chúng ta vẽ chưa rành thì đâu đó sẽ có sự sai sót khi mà chúng ta lỡ vẽ xong chúng ta không đồng ý ở cái nét đó thì tụi con sẽ không bôi được tụi con hiểu không kim nguyên còn con có bút xóa nè cô tại vì khi mà con xóa lên á con xóa nếu mà một cái bức tranh như vậy mà nó xóa nhiều điểm á thì con sẽ bị cái bức tranh bức sơ đồ tư duy của mình nó sẽ bị không có đẹp các bạn hiểu không nè ví dụ như là cô trang nói nè ví dụ như bản thân cô trang vẽ cô trang vẫn còn phát họa bằng bút chì ví dụ như đây nè gia thịnh gia thịnh ơi chút xíu nữa vẽ con ví dụ như đây là một cái sơ đồ tư duy cô trang vẽ về cái gia đình đúng không thì đây nè cái hình ngôi nhà mà tụi con thấy nó nằm giữa cái trang giấy đúng không và nó khoảng cách của nó đâu đó khoảng bằng chữ ok này các bạn thấy không nó sẽ có nó sẽ có lệch đôi chút nhưng mà nó sẽ cái cái kích cỡ nó cỡ này thôi ha đây đây người ta cái này người ta gọi là hình trung tâm còn tụi con thấy các bạn có nhìn thấy những cái từ cái ngôi nhà nó nối ra những cái nhánh này không các bạn thấy không thì đây gọi là nhánh chính chính được không dạ, dạ được. rồi ví dụ như giờ cô trang nhìn cô trang chỉ tụi con nhìn nè ví dụ như cái nhánh màu tím nè cái nhánh màu tím ha thì cái phần to nhất cái phần mà giống như cái sừng trâu á ha thì gọi là nhánh chính xong rồi kim nguyên ơi con tắt mic đi kim nguyên mình tắt rồi cô Nó vẫn còn Các bạn tập Cô, cô Trang chào Nhật Anh Các bạn tập chung nha không Người ta gọi là nhánh chính Rồi sau đó tụi con thấy từ cái nhánh màu tím này Nó sẽ có những cái nhánh nhỏ hơn không Thấy cái chỗ cái mũi tên cô Trang chỉ đây không Thấy cái chỗ cái cây thước cô Trang chỉ không Thì ở đây người ta gọi là nhánh, nhánh phụ Nhánh phụ hả Đúng rồi Dạ Thấy tụi con nhìn tụi con thấy nó giống cái cây hoặc giống cái rễ cây không? Dạ có Dạ, dạ. dạ có Đúng rồi Đi dạ Hôm trước cô Trang ờ, dặn các con về vẽ cho cô Trang cái hình trung tâm á Về gia đình á Ân Thảo tắt mic giúp cô con Dạ Thì, thì ờ, có nhiều bạn á Các bạn khi mà nói đến gia đình Các bạn sẽ nghĩ đến nè Hình ảnh ba mẹ, anh chị em của mình có người thì nghĩ đến một cái mái nhà một cái mái ấm gia đình có người thì nghĩ đến à, tình yêu thương trái tim gì đó thì tụi con sẽ vẽ cái cái hình trung tâm lên được không và cô trang nói là ví dụ như các bạn mà chưa rõ thì cứ vẽ cái ngôi nhà và hình trung tâm cho cô trang để rồi cô trang sẽ hướng dẫn tiếp các bước khi mà tụi con rèn luyện quen rồi á tụi con sẽ sáng tạo được không đây đây thì thì thì uh, Bây giờ hôm nay chúng ta cô trò chúng ta sẽ chuẩn bị giấy nha Và nhớ dùm cô Trang là kích thước khi vẽ hình trung tâm Không có được quá to nếu mà sử dụng giấy A4 Còn nếu bạn nào sử dụng giấy tập Cô Trang thấy Ân Thảo có sử dụng giấy tập Nhưng mà con ờ, có một cái chỗ cần điều chỉnh là Giấy tập không phải con để trên cái cái hình này Đừng có để cái trang như vậy nha Ân Thảo Con nếu mà con vẽ một cái trang như vậy thì con càng phải vẽ hình trung tâm nhỏ lại nữa con hiểu không Hương Thảo rồi nếu mà bạn nào có một cái quyển tập trắng á thì lấy cái quyển tập nó ra lật ra cái chỗ chính giữa cái chỗ mà nó có cái này nè nó có cái kim bấm là tụi con thấy không tụi con hiểu không thì khi như vậy tụi con vẽ tụi con vẽ cái cái hình đó nó nó sẽ bằng với tờ giấy A4 của cô hiểu không khi mà tụi con quyển tập tụi con tụi con uh, à khi mà quyển tập mà tụi con uh, mở đôi nó ra nó sẽ có kích thước bằng với tờ giấy A4 nó bằng cái khổ giấy của cô Trang được chưa và hình trung tâm lúc này sẽ vẽ ngay chỗ đây nè ở đây là chính giữa nè ô giấy nè sẽ vẽ cái hình trung tâm nó nằm như thế này được chưa các bạn ha và nếu mà bạn nào chưa có giấy A4 á, thì mỗi ngày mà khi mà luyện vẽ xong cái hình trung tâm á thì mình có thể rực đôi cái tờ giấy này ra luôn để lúc đó là nó thành một tác phẩm của tụi con xong tiếp tục và vẽ cái sơ đồ tư duy thứ hai là cứ vẽ ở giữa như vậy nha chứ đừng có lật ở đầu trang rồi vẽ như vậy rồi đến chừng tụi con muốn lấy ra một cái một cái sơ đồ tư duy tụi con không lấy được nha được không các bạn hiểu ý cô không dạ Tại hiểu. nào hiểu rồi giơ tay bảy bảy cho cô xem rồi bạn nào nhắc lại cho cô coi nếu mà sử dụng giấy tập thì sao rồi sử dụng a 4 thì sao còn a 3 thì như thế nào cô mời giơ tay nè giơ tay phát biểu minh châu lớn của cho mời con dạ thưa cô là khi sử dụng giấy A3 thì chúng ta chỉ vẽ cái cái tâm bằng chữ ok này thôi không con giấy A3 giấy A3 Minh Châu nhắc lại giấy A3 dạ, dạ thưa cô là khi chúng ta sử dụng giấy A4 thì chúng ta vẽ uh, à, cái tâm ở hình giữa trung tâm. hình trung, hình trung tâm. tâm hình trung tâm ở giữa bằng một ngón tay còn nếu vẽ bằng giấy A4 thì bằng một uh, hình tròn như chữ OK đúng rồi các bạn có biết giấy A3 là như thế nào không nó to nó to hơn giấy A4 nó to gấp đôi từ giấy A4 thịnh nó đúng rồi đó giấy A3 nó là gì nè tụi con đây giấy A3 nếu mà có một tờ giấy A3 nó sẽ là như thế này là nó bằng hai tờ giấy A4 gộp lại với nhau các bạn hiểu không đó giấy A3 nó là to như vậy á và cái hình trung tâm khi mà tụi con vẽ trên cái khổ giấy A3 á, thì nó sẽ to bằng cái này nè bằng nguyên cái nắm tay của mình á cái nắm tay này nè cái vòng này nè đó được chưa cô Trang minh họa cho tụi con nhìn vài cái hình trung tâm của cô Trang vẽ ha ví dụ như cái này đây là một cái chủ đề về gia đình cô trang vẽ trên giấy A4 hình trung tâm bằng cái chữ ok thôi đúng không rồi ví dụ như đây là một cái cô Trang vẽ về một cái ờ, sơ đồ tư duy về thông điệp 5K nha và cái hình trung tâm cô Trang vẽ là cái con corona con virus corona và nó cũng bằng cỡ cái vòng tay chữ ok của cô đúng chưa đúng không rồi dạ. bằng đây cô trang vẽ cái hình à, về sự chuyển động của trái đất tụi con thấy không thì đâu đó cái chữ này nó cũng khoảng cái vòng tay của mình đúng chưa các bạn các bạn hiểu chỗ này chưa dạ rồi dạ rồi rồi đây là trên giấy a ba mấy lắm nhưng mà không hiểu đâu em bé em thích theo cô nhé không phải học về điện thôi cũng nhất thì vậy một quá Yeah. dụ như đây là một cái sơ đồ tư duy của Trang vẽ ở trên giấy A3 Thấy không? Tụi con thấy cái hình trung tâm nó sẽ đâu đó nó sẽ to bằng cái tay của mình thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Dạ, dạ. Con nhìn thấy Rồi Được chưa? Và ví dụ như đây là một cái sơ đồ tư duy cô Trang cũng vẽ bằng cái giấy A3 hình này nó tương đương cái nắm tay của mình các bạn thấy không và dạ cái hình trung tâm này cô trang vẽ về cái mùa hè các bạn nhìn thấy chưa hình trung tâm đó là một hình ảnh đây cô trang lấy hình ảnh là một cô gái chuẩn bị đi tắm biển còn ví dụ như cô trang vẽ cái sơ đồ tư duy này cái sơ đồ tư duy này cô trang vẽ về bạn não bộ các bạn thấy không tại não bộ sức mạnh khai phá sức mạnh não bộ của trang cũng vẽ nó sẽ bàn cái nắm tay rồi bây giờ tụi con bắt đầu với cô nha bắt đầu chúng ta sẽ thực hành nha lấy giấy lấy bút ra các bạn ơi giờ mình cùng nhau vẽ nha cô sang lại công ty à. chúng ta sẽ cùng nhau vẽ rồi đưa lên cho cô xem để mà mà mà à, cô hướng dẫn cho tụi con luôn thế Hà có chuẩn bị uh, giấy bút chưa con? Dạ rồi Giỏi Dạ con, có chuẩn bị luôn rồi Các bạn nhớ chuẩn bị nước nha Cô Trang cho con quần nát nha Dạ vậy hai bên rồi cô à cái ly của minh châu đẹp có sao đẹp có sao có nhổn vậy rồi thịnh ơi nước đâu thiên hà kim uyên nước đâu Oh my god đây Kim Uyên chuẩn bị nước chưa con? không có chuẩn bị nước là cô rồi bạn nào chuẩn bị giấy xong rồi dơ lên cho cô coi nè thịnh lấy một tờ giấy trắng mới đi nhân con cô trang thấy tờ giấy trắng không dạ rồi cô thấy rồi cô thấy rồi cô thấy luôn dạ cô thấy rồi rồi thiên hà ơi có nhớ cách cô trang chỉ khi mà con sử dụng giấy tập không thiên hà dạ chưa à con chưa nhớ hả rồi nếu mà thiên hà không có giấy A4 mà sử dụng giấy tập thiên hà mở cái tập ngay chỗ cái cái cái chính giữa cái chỗ mà nó có cái kim bóng nè còn không con rực đôi cái tờ giấy ra đi thiên hà rút đôi tờ giấy tập ra rồi vẽ trên đó được không rồi giỏi dạ, dạ được giỏi giỏi thiên hà giỏi ok rồi giờ chúng ta bắt đầu nha Hôm nay chúng ta cô trò mình cùng vẽ lại hình trung tâm của gia đình Được chưa? Vẽ ngôi nhà nha, cùng nhau vẽ ngôi nhà luôn nha Để con cho... nha Để cho tụi con hiểu Vẽ xong rồi tô màu hình trung tâm để hiểu cái hình trung tâm và cái kích thước đã Đầu tiên là khi vẽ hình trung tâm thì phải đặt giấy như thế nào các bạn? Đặt giấy hàng ngang Đúng rồi dạ, Đặt giấy hàng ngang Giỏi Rồi Nhật Anh theo kịp không con? Đặt giấy nằm ngang nha con đây ạ. Giỏi quá. Rồi. Rồi bây giờ à. cô cô trò mình sẽ đi xác định cái vị trí chính giữa của cái tờ giấy. Thì để mà tụi con Để mà tụi con Thịnh nói gì con giơ tay lên. Con xác định trước rồi. À giỏi vậy ta đâu đưa cô coi coi. Là mình gấp ngang xong rồi mình gấp xuống là là có một vị trí ở giữa cái cách này của con rất là thông minh sáng tạo nhưng mà cái tờ giấy của con nó sẽ bị nhăn mất tiêu rồi <laughs> cái cái cách này của thịnh nó xác định cái vị trí điểm giữa rất chính xác luôn nhưng mà nó sẽ bị nhăn cái tờ giấy khi mà chút nữa con vẽ lên nó không đẹp nha thịnh bây giờ dạ. cô trang sẽ hướng dẫn cho con một cái cách khác mà vẫn xác định được cái vị trí chính giữa mà con không có bị nhăn giấy các bạn có muốn nghe không dạ con dạ, con. Dạ, con. Dạ, con. Minh Châu có cách nào không giơ tay À mời Phạm Minh Châu Con có cách nào Vậy dùng thước À đúng rồi Đây cũng là một cách Các bạn dùng thước và kẻ hai đường chéo của tờ giấy cho cô được không Kẻ hai đường chéo thì cái điểm cắt nhau giữa hai đường chéo Nó sẽ là cái điểm chính giữa Được chưa Được không Thịnh hiểu không con Nhưng mà vẽ chéo vậy rồi thì con câu hỏi của con rất là hay chúng ta sẽ dùng bút chì và vẽ hai đường chéo rất là lợt chút xíu nữa chúng ta sẽ bôi nó hết được không được không con thịnh dạ à con con con con con thông chỗ này chưa con có còn thắc mắc gì không có nghĩa là con có còn vướng mắc chỗ này nữa không dạ không ok con làm gì vậy con có bút chì nhưng mà con không có tải Không có tải luôn hả? Đợt này dạ. cô Trang biết Tại đợt này dịch bệnh quá trời luôn Cô Trang cũng giống tụi con cũng thiếu vật dụng rất là nhiều <laughs> Chứ hôm qua con vẽ cái kia bằng cách nào? Dạ Con vẽ bức hình vừa rồi của con bằng cách nào? Dạ, à mà con dùng cái nắp kéo Con dùng cái nắp kéo rồi nhưng mà con vẽ xong rồi con có bị bôi không? À, dạ không Giỏi quá vậy ta Con vẽ bút bút Rồi các bạn nào vẽ xong hai đường chéo đưa cô Trang xem Đây Rồi cô Trang thấy của Minh Châu lớn rồi nè Nè tụi con nhìn thấy của cô không? Mình vẽ dạ không? Tình mình vẽ rất là lợt mấy bạn chịu khó à nhìn rồi. xíu nha đây rồi. cái điểm đây đây thấy hai cái đường chéo cắt nhau không vậy, vậy có ok Thank ừ. you. nay cô Trang quên đeo cái mic vô Có xe độ Trang Nghe rõ nhưng mà hơi dẹp dẹp thôi cô à, à. Trang ơi Có Trang ơi cô Trang đây Minh Châu Có thơ thơ ta không có kẻ Cô Trang ơi con ghi cái này đúng chưa? Không con chưa đúng ủa uh, ân thảo ơi cô trang xin lỗi thiên hà chị nhưng mà mà không có tẩy con kêu viết vẽ hai cặp đéo dạ, không có sáng vẽ không có sáng con ân thảo ơi dạ con rực đôi tờ giấy tập ra giống bạn thiên hà đi ân thảo không có nên là còn mình có chị mình cứ vẽ con con rứt đôi tờ giấy ra vậy nè ân thảo con chọn vô giữa giữa quyển tập xong con rút đôi nó ra luôn đi ân thảo cho nó thành một tờ giấy rời luôn con hiểu không con ân thảo dạ dạ à mình vẽ bằng bút chì nè nếu mình tô màu lên nó sẽ đẹp còn này vẽ bằng bút xanh nó có màu xanh rồi đó mình tô màu lên nó có đẹp cô Trang Cô ơi Ok con đợi cô xíu Cô đang vẽ gì vậy cô? á, đợi cô xíu cô à, chỉ cho các bạn chỗ này Thank you. Cô Trang chào Khải Vương Rồi bây giờ cô Trang chia sẻ với À cô Trang chào Thiên An Con chào cô Bây giờ cô Trang sẽ chia sẻ với tụi con Ân Thảo ơi vẫn chưa chính xác nha con Con rực tờ giấy ra chưa Dạ yeah. Rồi con mở đôi tờ giấy ra cho cô không mở không con mở đôi con bung đôi tờ giấy ra ân thảo hồi nãy con rực Cô trang con vẽ xong rồi Kim Nguyên đợi cô với các bạn xíu à con vẽ đường chéo hồi nãy là con cô xé tờ giấy các bạn vẽ gì vậy hôm nay cô trang đang hướng dẫn các bạn vẽ lại cái hình trung tâm hôm bữa các bạn vẽ còn bị vướng cái phần kích thước nên con chuẩn bị giấy với bút đi thiên an dạ hồi nãy là con có rực đôi tờ giấy ra không ân thảo dạ đó nè con cái đó là tờ giấy đôi hay là tờ giấy chiếc giấy hồi nữa hồi nãy trong vở con không tờ giấy trong vở nhưng mà nếu mà con xé một trang này á gọi là tờ giấy chip nha ân thảo nếu mà con xé có một tờ này á còn nếu mà con lật cái quyển tập vô cái chỗ mà người ta đóng cái cái ghim nè ân thảo hiểu ý cô không minh châu cho cô mượn cái cái quyển ờ, kia đây quyển này được đây nè ân thảo nhìn rồi, nhìn con tờ giấy chip rồi đó tờ giấy đôi là nó cũng tập đâu rồi đây nè ân thảo ơi cô chỉ nè con con dở ra ngay chỗ ngay chỗ có cái kim nè ân thảo sao mà con giật luôn cái tờ giấy ra con giật nó ra khỏi cái ghim luôn à có bà ngoại giúp hả bà ngoại giúp cháu giùm cô ạ à. đàng hoàng coi rồi cô Trang cô Trang à, ấy là bây giờ tụi con mà để vẽ một cái hình trung tâm đối với cái khổ giấy A4 á nha tụi con để xác định á thì tụi con sẽ vẽ hai đường chéo xong vẽ một cái đường thẳng này thấy không thì bây giờ cô Trang làm lần đầu cho các bạn thấy cái đường thẳng theo cái khổ khổ khổ ờ, cái giấy từ cái đường ngang xuống cô nè cô Trang ơi con có giấy A4 con không có giấy A4 Con chuẩn bị giấy tập giống các bạn nha Thiên An Con chỉ có tờ nháp này à giấy... Đợt này con có tập chưa Thiên An Tập rồi Vở á Vở của con có không dạ, có Có thì con đi lấy quyển vở nào mà Cái tờ giấy đôi á Con rực một tờ giấy đôi giống như vừa rồi cô Trang mới hướng dẫn bạn Ân Thảo Rực ra dạ. Nha rồi thì cái mà khi mà chúng ta vẽ những cái đường đó xong tụi con xác định cái hình trung tâm mà nó chuẩn nhất á, là nó 5 5 cm đường kính 5 cm được chưa được không các bạn Hey, go con giật ba rồi giỏi ân thảo đúng rồi đó con Ủa cô ơi Giấy A3 thì giấy A3 thì khoảng 9,5 đường kính 9,5 cm đó Minh Châu. Tức là con sẽ lấy từ tâm ra con sẽ đo mỗi bên đó. Tức là đây nè Minh Châu. Nè ví dụ như xác định á, thì lúc này là cái hình trung tâm của mình nó sẽ chính xác nè các bạn thấy cô đang làm mẫu không? Tức là chúng ta sẽ vẽ nó trong cái phạm vi này nè. Ha. Được không? Và còn ví dụ như của Minh Châu lớn á, thì con sẽ xác định á, con vẽ mấy cái đường chéo này xong rồi con đo là từ ở cái chấm ở chính giữa các điểm mà nó cắt nhau giữa các đường thẳng nè con đo ra làm sao mà cho trong cái phạm vi đường tròn này á nó sẽ là 9,5 cm nha nha nha Minh Châu lớn là là đo là 9 cm hả cô? Đúng rồi 9,5 cm con. Là mỗi một bên nó khoảng 4 phít mấy á, Minh Châu, 4,25 á. Rồi sau khi chúng ta xác định được cái hình trung tâm nó chuẩn về cái kích thước rồi á Đây là tụi con học cái lần đầu thôi Để những lần sau là tụi con biết như vậy là tụi con vẽ rất là nhanh Quang ơi Dạ ơi Minh Nhật Anh Cô đây Con vẽ xong thế nào mua nhà rồi À con vẽ sắp xong luôn rồi hả Vẽ cái gì cô cha Rồi bây giờ nãy chưa cô bôi những cái đường kia thì cô còn lại cái kích thước của cái hình trung tâm được chưa các bạn thấy chỗ này chưa bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ hình ngôi nhà Ủa, trong cái nghe cô vẽ luôn hả cô đúng rồi con hôm nay cô sẽ cho tụi con thực hành trực tiếp luôn chứ không là tụi con sẽ bị bị bị à, thì vừa làm vừa vẽ thiên an nhưng mà con chưa có PDF thì bung tờ giấy ra các bạn bạn nào sử dụng giấy tập bung tờ giấy đôi thiên hà con bung tờ giấy ra cho cô xem coi thiên hà con bung rồi đó thiên hà ân thảo đúng rồi ân thảo bung ra bung đôi ra con bung đi bung giống như bạn thiên hà đi ân thảo đúng rồi đó như vậy nó mới bằng cái khổ giấy của cô trang ân thảo hiểu chỗ này không con hiểu rồi đúng rồi ân thảo để như vậy và vẽ luôn không có gặp tờ giấy lại nữa nha Dạ. Rồi bây giờ tụi con xác định nè cái điểm giữa nè là nó cái hình trung tâm nó nằm ở chính giữa nè mà để cho tụi con xác định cái điểm mà nó không có bị lệch á thì cái cách mà cô trang chỉ tụi con chính xác là tụi con sẽ lấy một cái cây thước các bạn nhìn đây nha lấy một cây thước kẻ hai cái đường chéo từ ở trên cái góc này nối xuống góc này một cái đường thẳng từ ở góc này vẽ chéo xuống đây một cái đường thẳng thì nó sẽ có một cái điểm cắt nhau Cô Trang, cô Trang cho con đi vệ sinh Dạ Cô Trang mời Nhật Anh Cô Trang con vẽ gì được không? Đúng rồi đó Cô Trang con Kim Nguyên đúng rồi đó con Con đo từ ở dạ. cái cái điểm chính giữa nè Kim Nguyên Nó ra tới cái mép dạ. của cái đường tròn này là 2,5cm là được đó Kim Nguyên Dạ Con đo, con đo từ ở cái cái tâm của đường tròn á nó ra tới cái vành của đường tròn là 2,5 cm gọi là bán kính của nó đó còn từ ở trên đây đường kính của đường tròn là 5 cm đường kính của đường tròn là 5 cm nha ờ à, ok con không học mẹ mời con ao ra lớp học á con biết cách vẽ rồi con ngồi con vẽ đi con ngồi con có ngó đâu mà rõ rồi các bạn qua được cái chỗ này chưa tụi con thiên thiên hà thiên hà được chưa thiên an được chưa ân thảo được chưa con dạ rồi tụi con xác định được cái vòng cái vòng tròn đó chưa và tụi con sẽ vẽ một cái hình vuông cho cô Trang Các cạnh mỗi cạnh có 5cm Rồi sau đó bắt đầu chúng ta con chưa cô vẽ Vậy giờ con vẽ đi Thiên An Bắt đầu vẽ đi con Con chào cô Cô Trang chào Đạt với Ngọc cô ơi bây giờ cô nói đi con biết cô trang chào đạt với ngọc nay sao tụi con vào muộn vậy con ăn cơm trễ cô à vậy hả rồi hai bạn chuẩn bị giấy ra vẽ cùng với các bạn trong lớp nha hôm nay cô trang sẽ hướng dẫn lại cái chỗ này Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ ngôi nhà đi tụi con Vẽ trong cái phạm vi đó thôi Vẽ cái ngôi nhà trong cái phạm vi Cái hình hình tròn đó thôi Các bạn hiểu chỗ này không? Dạ Bạn nào, bạn nào chưa hiểu? con rồi cô trang nói lại cho bạn thiên an nha thiên an đưa tờ giấy ngang lên cho cô trang xem trước đi trước khi vẽ hình trung tâm chúng ta phải đặt giấy như thế nào là vẽ nằm ngang con phải bung đôi cái tờ giấy ờ, tờ giấy tập của con ra đúng rồi xong rồi con xoay ngang lại xoay ngang cái quyển nó lại xoay ngang như vậy nè thiên an như vậy mới gọi là xoay ngang con con đang xoay cái đó là xoay dọc rồi trong vở thiên an có cái con lật ra cái chỗ ở giữa cái quyển tặng mà chỗ có cái kim bấm á con rứt đôi một tờ giấy ra cho cô dạ cô đợi con chút xíu ấn thảo ơi con được chỗ này chưa con Dạ con chưa ạ Ân Thảo vẽ được hai đường chéo trên tờ giấy chưa? Đây đây đây cô Trang nói lại lần nữa Các bạn khoan ngưng vẽ đi Các bạn ngưng vẽ nhìn lên màn hình để cô Trang hướng dẫn một lần nữa Đây Tờ giấy đặt ngang Các bạn khoan vẽ Tập trung lên màn hình Nhìn lên màn hình dùm cô Trang Nhìn lên cam dùm cô Trang Để cô Trang nói lại lần nữa đây Tụi, tụi con nắm nè Tờ giấy nằm ngang nha dù là giấy A4 dạ. hay giấy tập Thì tụi con xoay ngang tờ giấy như vậy Bạn nào sử dụng giấy tập Thiên An ơi tập trung nè con Các bạn dạ, ngồi ổn định Các bạn ngồi ổn định xuống ghế Nhìn cô nói lại lần nữa để chúng ta nha Đạt với Ngọc mới vào cũng tập trung nghe nha con Bạn nào có giấy A4 chuẩn bị giấy A4 Bạn nào chưa có giấy A4 Lấy giấy tập và lấy một tờ giấy đôi Của giấy tập á rứt một tờ giấy đôi ra hẳn luôn cho cô đây sau đó rồi vỡ thiên an con giật tờ giấy ra chưa dạ rồi ạ à. rồi con bung tờ giấy ra cho cô xem bung ra bung ra cái này giấy chiếc mà thiên an bung ra các bạn có biết tờ giấy đôi ở trong trong tập không tờ giấy đôi có nghĩa là một tờ giấy có hai tờ đây các bạn nhìn cô trang sẽ giật tờ giấy ra nha nha thấy không lật vô giữa của ô của trang của cái quyển tập á lật vô cái giữa của quyển tập các con nhìn thấy không thấy có hai cái ghim bấm không rồi rút đôi tờ giấy ra giống như giấy mà chúng ta làm bài kiểm tra vậy đó ở trường vậy đó rút đôi ra được chưa các bạn thấy cô rút đôi ra chưa các bạn nhìn thấy tờ giấy đôi chưa bạn nào nhìn thấy rồi giơ tay phải phải chị con tụi con khoan sử dụng mấy cái app mấy cái app nó làm tụi con mất tập trung quá cô trang đang giảng bài các bạn hạ app xuống hết đi thịnh nè thiên an nè rồi chút xíu nữa học xong chúng ta sẽ cùng nhau chơi nha bây giờ chỗ này tụi con dạ. chưa hiểu nên chúng ta cần tập trung 5 phút thôi ok không ok nha rồi tờ giấy đôi thiên, thiên an hiểu chỗ này chưa con tờ giấy này là tờ giấy chiếc tờ giấy này là tờ giấy đôi thấy cô trang mới rực trong tập ra không dạ con rực đi con làm đi lật dạ, cái, cô... lật cái quyển tập ra giữa giữa của quyển tập cái chỗ mà nó có cái kim bấm nè đưa cô xem coi có kim bấm chưa con đưa sát vô màn hình cho cô xem coi có kim bấm không con chẳng thấy nó đâu luôn con đó. lật ra giữa chưa có giữa quyển cái chỗ dạ, nào đây. rồi đúng rồi con nắm hai tờ hai bên con giật ra cho cô ừ. mỗi bên một tờ giật ra chứ đừng xé nha cầm vô cầm đúng rồi cầm lên luôn kẹp nó lại giật lên đúng rồi giật một hai con từ từ rồi ngọc với đạt chuẩn bị giấy xong chưa con rồi đúng cô rồi xong rồi rồi cô rồi, rồi, cô con bung đôi tờ giấy ra cho cô coi thiên an bung ra rồi chính xác rồi ha các bạn bây giờ có một cái tờ giấy bằng với khổ giấy a 4 của cô rồi nha đúng không cô trò mình có giấy giống nhau rồi nha bây giờ dạ. để vẽ hình trung tâm hôm bữa giờ cô thấy tụi con nộp bài rồi cô rất là vui bởi vì tụi con đã hoàn thành bài tập nhưng mà hình tụi con vẽ rất là dễ thương rất là đáng yêu nhưng nó còn một cái lỗi là nó bị sai cái kích thước các bạn hiểu không nó to quá nó to quá so với quy định được không rồi để tụi con vẽ hình trung tâm mà nó không có bị méo á nó không có bị lệch cái kích thước á thì cái cách hồi nãy cô trang chỉ á là các bạn lấy một cái cây thước nối từ cái điểm ở trên đây nè thấy cái góc vuông ở trên cái cái cái cái tờ giấy của mình chưa sẽ nói từ ở trên đây xuống dưới ra đây được không các bạn nói theo cái đường chéo này nè các bạn hiểu chưa ân thảo nè thiên an nè tụi con hiểu chỗ này chưa rồi sau đó vẽ một cái đường chéo thứ hai là ở hai góc còn lại được chưa các bạn bạn minh châu nhỏ vẽ chưa dụng cụ học tập năm rồi của tụi con đâu thước của tụi con năm rồi đâu tức là năm nay có thể là chúng ta chưa có bạn nào mua dụng cụ học tập mới hết nhưng mà đâu đó tụi con vẫn có dụng cụ học tập của năm rồi đúng không không có thước dài thì sẽ lấy thước ngắn chúng ta sẽ đo đo vẽ từng đoạn thước này con mới mua mà cô thì bạn nào có điều kiện á còn một số dạ. bạn ở Sài Gòn đó thì ừ. bây giờ bây giờ không có mua được bởi vì không có đi ra đường được đó con chúng ta sử dụng thước cũ nha đạt với ngọc Giá Thịnh đi học không còn gì hết cô ơi Một, một năm học là 100 cây bút ba mẹ rất là vất vả để mua được dụng cụ học tập cho tụi con trách nhiệm của tụi con là sử dụng phải giữ gìn nha bởi vì á hả mỗi một cây bút mỗi một cây thước á đều chúng ta đều phải phải ba mẹ phải lấy tiền để mua cho tụi con thay vì nếu mà chúng ta xài giữ gìn thì một năm đâu đó khoảng vài cây thôi nếu mà một năm mà sử dụng thay vì một cây 10 ngàn 20 ngàn mà nếu bạn nào sử dụng một năm ba cây là chỉ tốn của ba mẹ có sáu bảy chục ngàn thôi nhưng mà nếu tụi con sử dụng đến vài chục cây trở lên bởi vì lý do không giữ gìn nó bị mất á thì ba mẹ phải tốn cái số tiền lên đến vài trăm ngàn đúng chưa yeah. Dạ. vài trăm ngàn hoặc cả triệu bạc thì nó bị lãng phí đúng không thay vì tiền đó ừ. ba mẹ để dành cho tụi con ừ. có thể là mua quà cho tụi con khi tụi con thưởng cho tụi con khi tụi con học giỏi nè ơi con mấy năm rồi con vẫn còn xài mấy cây bút này luôn à nói chung bạn nào biết giữ gìn giữ gìn đồ vật nha khi chúng ta sử dụng nha rồi các bạn các bạn hiểu cái chỗ này chưa vẽ hai đường chéo giùm cô chưa có thấy cái điểm mà hai cái đường đó nó cắt nhau chưa rồi xong rồi thì bây giờ đo từ cái chỗ đó đó ra 5 cm đo ra cho cô trang từ cái đâu mất rồi đây đo ra cho cô trang từ ngay chỗ cái cái đường nó cắt nhau nè thấy không hai cái đường nó cắt nhau xong nó thành cái dấu chấm đo ra cho cô trang mỗi bên 2,5 cm. ở cái trên đo rồi là mình sẽ xóa cái dòng ở giữa đây rồi mình mới vẽ đúng không cô Trang? Thì con để bằng bút chì không sao, con vẽ trong phạm vi đó đi rồi chúng mình xóa sao? Rồi. rồi bây giờ con chúng ta bắt đầu quanh nhà chẳng thấy. Sao Thiên An? Con không có thước, con tìm quanh nhà con chẳng thấy, thước Ê. đâu hết á sáng tạo sự sáng tạo lúc này là não bộ cần sự sáng tạo là lấy cây thưa lấy cây đũa ra vẽ dạ. lấy cái bút chì ấy chị bé đúng rồi lấy cái gì một cái vật gì đó thẳng để tụi con có thể đo được nha bút chì hoặc là hoặc là cái cây uh, đũa ăn gì cũng được hoặc là một cái bìa cứng đây đúng rồi thôi. hoặc thậm chí á thiên an có thể dùng quyển tập à. Ủa, quyển tập đâu có hoặc là hoặc là các bạn sử dụng nè cái đường thẳng của quyển tập nè sự sáng tạo của chúng ta được chưa rồi bây, bây giờ gia thịnh vẽ xong rồi đúng không gia thịnh vẽ trước cho cô đi để ngồi chờ các bạn rồi bắt đầu con cảm thấy con vẽ cho cô cái hình trung tâm hình hình ngôi nhà trước đi thịnh con vẽ rồi trang con đưa lên cho cho cô trang xem hình ngôi nhà nha nó hơi xấu trang tô màu đi thịnh đẹp dạ. rồi rồi con tô màu đi dạ. rồi bây giờ các bạn cùng với cô vẽ cô trang con vẽ xong rồi cô trang à. đâu kim nguyên xong rồi kim nguyên đưa lên cho con cô các bạn rồi. cùng xem coi nhanh rồi đúng rồi kim nguyên bây giờ con con à, bôi cái vòng tròn đi bây giờ con lấy cái bút mực à, mực đen á kim nguyên con vẽ đồ lên lại cái ngôi nhà sau đó con bôi cái hình tròn đi đi ờ à, có cái bút ờ, đó cơ không có luôn hả rồi vậy con bôi mấy cái nét đi trượt cái hình hình ngôi nhà lại thôi cô dễ sao vậy Nhật Anh con hiểu chỗ này không con? Nhật Anh ơi Con nhờ ba vẽ giùm con hai dạ, cái được dạ, con biết vẽ Thiên An đợi cô xíu nha Ba Hùng hỗ trợ vẽ hai cái đường thẳng chéo Để có cái điểm cắt nhau ở tâm của cái cái cái tờ giấy ờ, giúp cô Trang đi ba Hùng Để cho con gái xác định ở chính giữa cái hình trung tâm á Để không có bị quá to Đó Vậy được cho Út nha Đưa sách lên Thịnh ơi Rồi được á Thịnh Đủ ba màu chưa Thịnh? Hình trung tâm phải có ba màu Ủa ờ, cô Trang ơi cô Trang mình có ờ, màu nè cô Trang Rồi bạn nào đủ ba màu rồi ngồi chờ xíu nha Ân Thảo ơi con đang bị vướng cái chỗ này dạ. đúng không Ân Thảo? Dạ Khoan Thịnh vẽ xong rồi đó Hình đẹp không Hình đẹp hả? để ra con tô cái màu này là cái ngôi nhà thật cái ngôi nhà thảo vẽ đẹp nhưng mà nó sai vị trí rồi con nó chưa chính xác vị trí nó phải nằm giữa tờ giấy thảo ơi mẹ ơi cô chỉ cho ba màu thôi ba màu trở lên ba màu trở lên con tức là tối thiểu là ba màu còn lại con họa tiết lên mấy màu cho cái ngôi nhà của con cái hình trung tâm của con nó càng con đẹp thì nó càng cái này nó nổi lên thì hơi nó mới ra được ví dụ như cái cửa sổ nhà mình nó phải khác màu với cái nhà mình không đúng không à, đúng không? À, à, vẽ. Ừ. Ừ, tô màu cho nó đẹp vào ừ. giống như cái vòng tròn này con con làm điểm nhấn cho cái mái của nhà đúng không thì con phải vẽ cái màu khác tô cái màu khác thì người ta mới thấy được cái điểm lớn đó con hiểu không Ủa là con tra không được tô dưới quá ba màu hả cô? Là không quá ba màu, màu được con tối thiểu ba màu nha. Ừ, trời đúng rồi. Con chơi tô xong là tối thiểu ba màu nha các bạn vậy là, vậy là xóa cái vòng tròn đi cô đúng rồi con xóa vòng tròn đi đi con cái vòng tròn này á, là chẳng qua cô trang muốn hướng dẫn cho tụi con cái kỹ thuật để tụi con lấy cái hình trung tâm nó chuẩn thôi anh hùng anh hùng lấy cho em á xác định cái tâm của con anh lấy cho em cái ờ, bán kính là hai năm cm đó anh hùng sao mình không thích học mà mình lại thích chơi đố vui nhờ Thiên An ơi được chưa con ừ. Thiên An chưa hiểu hả Thiên An Cô con học từ đầu Đây Thiên An nhìn tờ giấy của cô Trang thấy cô trang vẽ cái đường chéo không thiên an ân thảo nữa ân thảo với thiên an nhìn vào camera giùm cô mở bung đôi tờ giấy ra xong tụi con thấy tờ giấy của tụi con nó có những cái góc này không hơn ba màu có được không cô con hơn ba màu được con ân thảo con vẽ hai cái đường chéo chưa ân thảo Dạ con vẽ rồi và con xóa rồi Rồi hình của con nó nằm chính giữa tờ giấy chưa Dạ rồi Rồi tương đối ổn hơn rồi đó Con xóa những cái hình kia đi Cô dạ. ơi vẽ chéo Đây Thiên An Được hơn ba màu đúng không cô Đúng rồi con, tức là hình trung tâm tối thiểu là ba màu có nghĩa là ít nhất tụi con phải sử dụng ba màu còn tụi con có thể sử dụng 4 màu, 5 màu trở lên nha Nếu mà cái hình trung tâm đó của tụi con nó có họa tiết nhiều được không? Dạ được Thiên An ơi con nhìn lại cô nói lại lần nữa nè Con nhìn tờ giấy con bung đôi ra con hiểu chỗ này chưa? Cô cha không Rồi Sau đó con vẽ hai cái đường chéo con thấy tờ giấy nó có bốn góc vuông không Thiên An? Dạ thấy ạ Rồi con sẽ nối cái góc vuông bên đây với cái góc vuông bên đây bằng một cái đường thẳng cho cô Được chưa? Thiên An hiểu đăng ký không hay là để im vậy luôn bạn nào vẽ góc vuông này xuống góc vuông này hả xuống góc vuông đôi bên kia kìa con tại vì tờ giấy mình vuông đôi ra mà xuống thẳng qua bên góc bên kia luôn xuống thẳng đến đây hả cô không đây cô đang nói đường chéo mà thiên an từ bên đây nè con nhìn đây các bạn nhìn thấy tờ giấy của cô chưa Trời dạ ơi. Rồi đường chéo là đường dạ. này nha Nối từ cái điểm vuông trên đây xuống đường điểm vuông bên đây mới gọi là đường chéo nghe chưa dạ các bạn nhìn thấy chưa dạ rồi rồi sau đó làm thêm một đường chéo thứ hai là bên đây nhưng mà cái đuốc của con không đủ dài các bạn hiểu chỗ này chưa các bạn dạ rồi ok rồi. rồi gạch hai đường chéo khi mà hai đường chéo đó thì nó có một cái điểm cắt nhau tức là nó giao nhau đó rồi sau đó là tụi con đo ra cho cô khoảng 5 cm đường kính nha rồi bạn cô, cô Trang ơi vậy mình có được trang trí hay hay là cũng để như vậy luôn Đấy nè đâu con đưa lên coi đâu rồi đường chéo thứ hai thì ngang vẽ chưa chưa rồi đường trái thứ hai giống vậy nhưng mà là hai góc còn lại á thiên an nè hồi nãy là con vẽ vậy xong giờ hai góc còn lại lần đầu thì tụi con bỡ ngỡ tụi con thấy rồi của ân thảo đẹp rồi dừng lại ở đó nhân con dạ rồi của thiên hà đâu thịnh đâu đưa cho cô trang xem thiên kim đâu Ê, kim uyên đâu Ba chưa vẽ sao Ủa sao giờ của Thịnh to dữ vậy Thịnh Cô con đang vẽ màu cô Xong rồi cô ơi Đâu Đạt với Ngọc đưa cô Trang xem hôm bữa hai đứa tụi con nộp bài cô Trang thấy là nó cũng bị sai kích thước Đây đợi cô Trang xíu Đưa cho mẹ cái uh, vờ mê kìa con xong rồi cô ơi Bạn nào mới nói nói xong Thiên An xong rồi hả Rồi Thiên An xong rồi Bây giờ Thiên An sẽ vẽ cho cô những cái đường thẳng Có Bằng 5cm ừ. Nhưng mà cây thước của con nó chẳng có số làm sao con biết đâu là 5cm được? À. Thì đũa chứ À con không có thước <laughs> rồi con đưa cái tay con lên đi ngang đưa cái vòng tròn lên ngay cái tâm đó con con vẽ sao cho một cái vòng tròn nó cỡ cái vòng tròn cái tay con đó được không đây cô trang vẽ cái nhà rồi đây nó nằm trong cái vòng tròn này thấy chưa các bạn nhìn thấy chưa cô trang vẽ ngôi nhà các bạn nhìn thấy chỗ này chưa đây bà thấy cái hình bà thấy cái hình trung tâm này nó bằng gì không thiên an các bạn nè đây nó bằng cỡ này thôi ba hùng hỗ trợ cho nhật anh thêm chỗ này cho con gái giúp cô trang nha cô ơi như cỡ này được chưa khoan đợi cô xíu để cô cô chỉ con cái ô ly luôn thiên an tại vì để cô coi coi 5 cm nó khoảng bao nhiêu ô ly nó khoảng 5 ô ly á Thiên An con vẽ cho cô đi 5 ô ly dạ vâng được chưa cô con vẽ cái hình à, cái hình vuông khoảng 5 ô ly đi rồi con vẽ cái máy nữa là ok luôn tiên an dạ vâng ok trang vậy là con tô bốn màu cũng được đúng không dạ các bạn lưu ý nè khi vẽ hình trung tâm đặt giấy nằm ngang nha sau đó hình trung tâm sẽ nằm chính giữa tờ giấy và đối với giấy A4 chúng ta sẽ vẽ dạ hình vâng. trung tâm có cái kích thước là khoảng 5 cm vẽ cho nó cái nhà nó to to nó nằm ờ, trong cái hình tròn á thiên an nó chưa to lắm con vẽ cho nó nó, nó... rồi ân thảo đẹp rồi con ra con xong rồi con ra con xong rồi xong rồi cô ơi cô ra con xong rồi bạn nào xong rồi đưa cô trang xem tôi xong rồi rồi kim nguyên đúng rồi đó con bạn nào xong nữa con vẽ xong cái ủa thi, thiên an sao mà nó tùm lum cái hình tròn ở trên vậy thiên an cô trang ơi con xong rồi à sao to dữ vậy thiên hà 5 cm thôi mà con Thiên Hà đưa xa xa cho cô xem coi Thiên Hà Trời ơi, dễ sao nhiều ô dữ Nè, máy thì nãy là nó hơi to con Nhỏ xíu rồi à, cô Dựa với cái tay con luôn Con đang với a ba hả? a ba hay a bốn dạ. À, Minh Châu vẽ a ba thì cứ cỡ nó được Rồi, của Ân Thảo được rồi đó mới ba con tô màu nha cô đây cô trang có một cái ngôi nhà nằm giữa hình trung tâm các bạn nhìn thấy chưa dạ thấy rồi rồi bây giờ cô Trang sẽ bôi cái bôi cái vòng tròn đi mình sẽ chỉ còn lại ngôi nhà thôi thì lúc Rồi, này tụi con, con vẽ bằng bút đi cho nên con bôi được hình tròn đi à đúng rồi mấy bạn bữa sau học là nhớ sử dụng bút chì nha tại đợt này mùa dịch nên nó cũng làm tụi con hơi khó rồi bây giờ cô trang bôi đi hết bút chì rồi nè thấy không tờ giấy của cô trang nó sẽ thành một tờ giấy trắng tinh và có một cái ngôi nhà tụi con thấy nó đều không nó nằm chính giữa đoạn trên đoạn dưới hai bên nó sẽ cân nha Được ý cô trang ngôi nhà của con nè tôi xích lên cho cô xem con vẽ ngay chỗ cái chính giữa của hai cái đường giao nhau á nha nha nha thiên an dạ ừ. bây giờ lỡ dạ, mấy cái hình kia con không bôi được á nhưng mà bữa sau á con vẽ là ngay cái nó sẽ ở chính giữa của cái điểm giao nhau của mấy đường thẳng á dạ. hiểu không ừ. dạ rồi bây giờ chúng ta bắt đầu xuống màu nha bây giờ con tô màu giờ dạ, mấy bạn tô màu đi mấy bạn à, ờ, tới xong rồi cô trang rồi nhà của nhật anh đẹp quá tô màu đi nhật anh tô màu đi con gái đây cô trang tô màu còn lem chút xíu á ông sao tụi con mới làm những lần đầu mà chúng ta làm nhiều lần nó sẽ không còn lem nữa Cô ơi, có tô hình tròn không cô? Không con, hình tròn chỉ là hình xác định thôi Ngọc ơi Ngọc ơi Ngọc Ngọc hiểu chỗ này cô Trang nói không? Cái hình tròn đó là hình mình xác định cái hình trung tâm thôi Con đưa lên cho cô Trang xem coi Ngọc chứ Đạt tôi ngờ anh này đổi màn hình tụi khác đi tụi con đổi màn hình giùm cô cô không thấy ok cô trời ơi Ủa Rồi, của Thủy à, Quên lộn, của Thịnh đẹp rồi Đẹp, có ống khói nữa ta Nhà hoành tráng quá ta Có ống khói nữa ta Nhà của con cũng có ống khói luôn Cô dạ. con chạm tí nha cô Được, được rồi con làm đi mấy giờ rồi 8 giờ một phút rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm 10 phút nữa nha vì nay học tới 9 giờ luôn cũng được cô tới 9 giờ tại vì hôm nay biết sao không? có cái chỗ này tụi con tụi con chưa có hiểu lắm nên cô phải nói đi nói lại cho tụi con hiểu nhưng mà lần sau bây con hiểu rồi tụi con sẽ làm cô Trang ơi tới giờ à, ờ, đó cô hỏi chưa hôm nay hôm nay chúng ta học trước nha con còn chơi là chút xíu nữa mình chơi được không dạ được dạ. À. cô cô học tới 9 giờ luôn nha cô 9 giờ hả các em chịu không nổi đâu với lại theo nguyên tắc của não bộ á chúng ta sẽ chia nhỏ ra học khoảng 60 phút thôi hôm nay là tại vì cái này chúng ta nói hơi hơi bị nhiều cái chỗ này nên là nó bị mất thời gian một chút xíu con vẽ xong rồi cô ơi đâu thiên nhiên con vẽ xong rồi cô, cô. Mày lắm cô rồi đó con thấy nãy giờ đúng rồi thiên ngang à. nhưng mà bữa sau là dời xuống cái chỗ mà ngay hai đường chéo cắt nhau nha con dạ vâng cái chỗ đó hình ngôi nhà đó nó sẽ nằm ngay chỗ hai đường chéo cắt nhau nè cái chỗ này nè dạ à. tại hình đó con vẽ bự quá cho nên con phải gạch nó đi luôn à bữa sau bạn con lá không gửi lại xong luôn rồi cô Trang chưa tô xong nè một ừ. bạn son tâm làm quyết tâm tâm minh lệnh của cô nãy giờ con thấy học có có vài chục phút thôi mà mình vô từ 7 giờ con nhưng mà chào hỏi nhau chờ xong rồi cũng khoảng 7 giờ mấy mình vô mấy bạn học lớp cô trang có thấy thú vị gì không chia sẻ cho cô trang nghe đi rất thú vị rất thú vị rất thú vị hả cô trang có làm cho tụi con thấy hào hứng không dạ có có bạn nào mà gần tới giờ học của cô cái uh, háo hức không dạ có dạ có con dạ, ân thảo cô giáo cô cô trang cảm ơn đúng rồi cô trang <laughs> cô trang cảm ơn các bạn cô trang rất là vui mấy lời mà tụi con nói là cô trang sẽ làm động lực để cô trang uh, nỗ lực chia sẻ với tụi con cái gì để em đó khi nào mà tới giờ học cô là con chuẩn bị sẵn hết rồi con chờ khi nào tới bài tới tới à, tới giờ thì con bấm vô còn tham gia thì con gặp luôn à sao thế thịnh thịnh thịnh ơi con vẽ xong chưa rồi Đâu đưa cô Trang xem nè Trời ơi cái nhà của Thịnh nổi chưa Cái màu nó dạ quang luôn nha Ở cô Trang lấy màu cô Trang làm luôn rồi ạ à. Lấy màu cô Trang tặng lừa làm luôn rồi ạ à. Đây Nhà của cô Trang đây Trời ơi nó đẹp dữ rồi Rồi được chưa Đây Sao cái nhà giống nó nữa cô ơi đây nè cô trang muốn cho nhắc các bạn nè hình trung tâm to bằng cái vòng tay được chưa đối với khổ giấy a 4 rồi hình trung tâm nằm giữa tờ giấy đây cô trang để xa ra các bạn nhìn thấy nó nằm giữa không là điều thứ hai cái thứ... và cái nguyên tắc nữa hình trung tâm tối thiểu ba màu cô trang tô ở đây là bốn màu cái cửa cái là màu vàng cái cửa sổ là màu xanh cái cái ngôi nhà sơn màu hồng cái ngói á, là màu màu đỏ đỏ bây giờ cô trang cô trang thấy cô trang con sao vẽ chỗ cái hàng thẳng chỗ này đúng chưa cô trang con vẽ nó hơi lệch chút xíu thôi nhưng mà không sao bữa sau con dời qua phải chút nữa nha với giờ lên trên xíu nữa cho nó nó chính giữa nha thảo lát thì cô ơi ờ, ờ, ờ, đây rồi bây giờ cô Trang sẽ vẽ thêm một cái ờ, mẹ mẹ cái sân này lớn lên lên công ty lắm cái mùa rồi đây bây giờ cô trang thêm một cái nữa là cái tán cây ở phía sau nhà cô trang không có vẽ ống khói mà cô trang sẽ vẽ một cái tán cây ở phía sau nhà ha ở sau nhà nó sẽ có một cái cây cái cây bóng mát được không mà con thấy chẳng khác gì cây cây mọc bóng mát nó ở ngoài sau lưng đó thịnh tức là ở ngoài sau lưng á cái cây nó nằm ở ngoài sau nhà xong rồi cái cái toán cây nó cao hơn cái ngôi nhà nên là chỉ còn thấy chỉ còn, chỉ còn thấy cái đọt cây thôi hiểu không nhưng mà nhìn nó giống là cây đọt rồi hôm bữa là cô trang dạy tụi con vẽ okay, dạy đúng con không? vẽ cô cô trang dạy con có vẽ cái cây ở bên nhà được không vẽ cái cây bên nhà được không Sao cho nó to hơn quá Con có thể vẽ một cái tán cây Cái nhà này Kim Nguyên Rồi nè bây giờ cô Trang dạy vẽ nhánh nè Tập trung tập trung 5 phút nữa chúng ta sẽ nghỉ nè Vẽ nhánh nè Nghĩ cái chơi nhanh chơi không bây dạ. giờ bữa cô trang dạy vẽ nhánh rồi bây giờ chúng ta ôn lại và vẽ vô cái tờ giấy cái nữa rồi mới mới mới mới kết thúc lớp học được đây và đầu Đánh tiên coi nha cô ơi đạt con nói gì con về về nhắn như cái cây đó cô đúng yeah. rồi bây giờ bắt đầu nè cô trang nói nè cô trang chia sẻ nè đối với chủ đề gia đình thì chúng ta sẽ xác định từ khóa ở bữa cô trang dạy rồi đúng không thì ví dụ như nói về gia đình thì nó sẽ có những cái gì nè dạ cô ơi con thấy cô nói cứ chập chờn do mạng á con dạo này nhiều người sử dụng mạng quá nên nó hơi yếu rồi nè cô trang ôn lại chỗ này xíu ủa ngọc ơi con đang vẽ trên tờ giấy chiếc hả ngọc ngọc ơi đạt chứ ngọc hai hai anh em đang vẽ trên tờ giấy chiếc hả tập con giấy tập nhưng mà là tụi con đang vẽ trên tờ giấy chiếc chứ không phải luôn rồi đất màu xanh thành xanh nè đạt chứ ngọc ơi cô nói lại nè vẽ trên tờ giấy đôi con đôi tờ giấy ra tụi con đang vẽ con giấy đôi mà cô Giấy đôi sao nãy cô cho em thấy Ngọc nó đưa vậy Sao cô thấy em Ngọc đưa như vậy Tắt, tắt giùm cô cái cái cái cái cái à, background đi con Background là cái hình nền á Cái hình nền nó tắt giùm con mình Rồi cô Trang thấy Ngọc rồi rực giấy đôi Nhưng mà ý cô Trang nói là khi tụi con vẽ trên tờ giấy đôi á Cái hình nó phải nằm đây nè Ngọc ơi Ngọc hiểu chỗ này không con Ủa Các bạn hiểu chỗ này chưa các con Dạ rồi, Ngọc với Đạt Lưu ý dạ. cho chỗ này nha Nếu mà vẽ trong tờ giấy đôi Thì phải bung tờ giấy đôi ra Và cái hình trung tâm phải nằm ở giữa ngay chỗ này nha Nha Rõ chưa Đạt Rồi rồi Rõ chưa Ngọc ơi Ngọc vẽ lại cô Ok con vẽ lại ha Con vẽ bằng những cái đường nét giống vậy nè Ngọc rất là nhanh Rồi nha Tờ giấy tập thì con buông đôi ra như này nha Rồi ok bây giờ cô Trang sẽ hướng dẫn tụi con vẽ nhánh nè Nhánh á, thì nó sẽ là những đường cong Được không các bạn à, Đây Nhánh khi muốn vẽ nhánh nó sẽ là vẽ từ những cái nét như thế này nhánh chính á, nó sẽ là những đường cong nha giống như thế này là tụi con thấy không thấy những đường cong không những đường cong uốn lượn không nó sẽ có độ cong tự nhiên rồi chúng ta bắt đầu vẽ nha một con này dướng là khó cái nhánh nè các bạn lưu ý dùm cô chỗ này nữa nè cái nhánh đầu tiên á nó sẽ nằm ở hướng 1 giờ hôm bữa cô trang nói rồi ha ôn lại bài nè ôn lại để thực hành nè đây là nhánh đầu tiên nè cái nhánh màu tím nè nó sẽ là ở cái hướng 1 giờ được chưa ngay chỗ này đó là nó hướng 12 giờ nè bên đây là hướng 1 giờ nè rồi đợi cô xíu cô vẽ rồi đưa cho các bạn vẽ nha các bạn đợi xíu nha nhánh cô trình bày đi cô rồi rồi các bạn chờ cô trình bày trực tiếp cô đưa hình lên cho tụi con xem kìa Ôi mẹ ơi Cô nói giống như cái sừng trâu Đây cái sừng trâu đây Mẹ Đây Đây đây đây đây đây đây đây Cô Trang đang vẽ đây Vẽ tầm màu gì cô Con là Ở dưới á Đợi con một tí con không thấy rõ Ủa sao biết Cô Ủa gì kì vậy? Cô với lại cho con coi đi Cô Trang với lại cô Trang Tụi con sẽ vẽ giống như hình dấu ngã vậy mấy đứa ừ, Linh vẽ giống một con trâu vậy nè dễ Đây đợi xíu cô Trang quay cái cam nữa cho tụi con nhìn nha Dạ Cô quay ngược màn hình á Thấy không thấy không các bạn Dạ không Thấy dạ chưa không Quay ngược rồi cô Ngược đầu Cô ơi cô Có thấy cái tờ giấy trắng chưa Dạ rồi Dạ, dạ rồi Rồi, bây giờ nhìn dạ cô sẽ vẽ cái cái cách cô vẽ đường cong nha Dạ Đây chúng ta sẽ vẽ hình những cái dấu ngã nè Các bạn thấy cây bút của cô chưa Con ừ. không thấy cô Con không thấy cô để con chưa cô chưa vẽ gì hết mà dạ chưa dạ rồi dạ rồi thấy cái bút của cô rồi rồi cô sẽ vẽ cho cô những dấu ngã các bạn vẽ giống như những dấu ngã nè cô đang cầm cái con thấy chưa con thấy cô để gần quá à, cô cô để xa xa hơn chút xíu đi cô <laughs> vậy được không cô trang cô trang con vẽ được rồi cô ơi cô trang ơi con vậy được không được có kim nguyên được rồi con chưa vậy hả cô không vô chuyện nào hết rồi các bạn nhìn thấy cái hình của cô vẽ chưa Được cô, cô con vẽ rồi Dạ được rồi ạ Thiên An ơi nó bị sai rồi Thiên An ừ. Cô ơi con vẽ được cái nhánh rồi Đâu ờ, À đẹp rồi đó Đẹp rồi đó Minh Châu Rồi Thiên Thiên Hà đưa cô xem coi Thịnh con vẽ xong chưa Thịnh Dạ Con vẽ cái nhánh xong chưa Mẹ vẽ cái con mẹ vẽ hả nè cô cô vẽ à, con vẽ thằng nào rồi nghe cô nhắc lại nè cái nhân giờ các bạn nhìn thấy rõ chưa lại đây hiểu nè cái nhánh á khoan cô trang nhắc lại một 30 giây về nguyên tắc vẽ nhánh nè nhánh chính nó phải nó phải dính vào hình trung tâm đúng chưa điều kiện thứ nhất là nhánh chính nó dính vào hình trung tâm đúng chưa tụi con thấy cái đường này nó dính không nó dính vào đường trung tâm không rồi thứ hai là nó có độ cong tự nhiên thì cái cách mà thấy cái này nó giống cái sừng trâu không thì để mà có độ cong tự nhiên tụi, tụi con vẽ nó giống như cái dấu ngã vậy đó hiểu không giống như cái dấu ngã mình viết xong mà hai cái dấu ngã nó chụm vào nhau ở cái điểm này được không rồi cái điều thứ ba là cái hình cái cái nhánh á ở cái gốc nè nó phải to hơn ở cái đầu này giống như ở đây là cái gốc cây còn ở đây là cái ngọn cây vậy đó các bạn hiểu không hiểu ý cô không hãy con yếu rồi cô ơi cô con không nhìn thấy được hả đạt sợi tơ rồi Thiên Hà Tô màu lên đi con Vẽ cái góc nó to ra xíu nữa Thiên Hà Cô ơi con vẽ xong rồi Thiên An ơi Cái nhánh dạ. con nhìn của cô vẽ nè Thiên An Cái góc nó to Cái ngọn nó nhỏ dần Và nó dạ. dính vô cái hình trung tâm của mình Ha Nhật Anh vẽ được không con? Nè cô thấy Con nhìn theo mẫu của cô này Nhật Anh Ông cô cho vậy coi là con vẽ đây là được rồi hả cô? Được rồi con Con vẽ cái màu Đúng không? con thấy nét không không? Con vẽ cái sự không coi Được không cô? Được con, được, được Cô màu cái đường nó đi uh, Kim Nguyên Cô, cô thấy được chưa? Tô màu gì cũng được hả cô? Đúng rồi con là chúng ta sẽ đi những cái màu nè màu nóng màu lạnh ví dụ như nhánh đầu tiên mà tụi con đi màu đỏ thì nhánh thứ hai mình sẽ đi tông màu xanh hiểu không cứ xen kẽ nóng lạnh được không gia thịnh sao vậy con dạ mẹ để em học tự nhiên đi không sao hết từ từ cô trang hướng dẫn con cứ thoải mái vẽ đi con cô thấy được chưa ạ à? cô chưa thấy chưa thấy gì hết đó thiên nhiên con đưa sát quá cô chưa thấy con chỉnh cái cam nó quay camera ra phía sau đi thiên an cái này nó đang camera trước á rồi con con chỉ cái camera vào trong cái màn cái cái ờ, hình của con à con hiểu rồi thịnh ơi con đang gặp vấn đề gì hả có khó khăn gì hả con sao hôm nay cô trang vẽ, định không vui vậy cam không đúng thôi không sao lần đầu cô trang vẽ cũng chưa có đúng mình phải học từ từ từ từ sau đó mình luyện xong mình mới vẽ đúng được nha tụi con tụi con vẽ vậy là giỏi lắm rồi đẹp lắm luôn á các bạn rất là giỏi vỗ tay đi vỗ tay khen mình đi lấy năng lượng cô thấy chưa ạ cái à, cái góc nó to ra xíu nữa nha thiên an nha cái góc nó mập lên xíu bây giờ đáng lẽ bây giờ con phải gặp đi vẽ ở đâu giờ con không có chỗ vẽ nó rồi mình lấy một tờ giấy nháp khác mình luyện à, à cái nhà của nhật anh đẹp quá rồi cái nhà của nhật anh đẹp xong rồi mình ghi về gia, gia đình không cô rồi khoan bắt đầu bây giờ chúng ta tập vẽ nhánh trước đã rồi sau rồi cô trang sẽ ấy rồi ví dụ như bây giờ bây giờ cô trang hỏi nè về từ... cô trang coi vẽ màu dày được chưa rồi đẹp rồi Kim Nguyên Đẹp rồi Rồi bây giờ cho cô hỏi nè Cái Cho cô hỏi nè Khi nói đến gia đình á Cái ý đầu tiên tụi con muốn nói đến là về cái gì Muốn cái luôn Cái ý quan trọng nhất mà muốn nói về gia đình là tụi con sẽ kể cái gì nè Dễ dạ, hữu tình yêu thương Thành viên Thành viên đúng không rồi. Dạ. Thành viên. Ok mới nghe bạn nào đó nói thành viên. Đúng rồi. Ví dụ như mình giới thiệu giống như là ai đó hỏi tụi con là giới thiệu về gia đình thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về thành viên đúng không? Rồi chúng ta sẽ viết cái từ dạ. khóa nó lên cái nhánh. Viết cái từ khóa thành viên lên lên trên cái nhánh này nhưng mà từ khóa dài hơn cái nhánh ở lột ngắn cái nhánh thì có làm sao bồ không nè làm sao nguyên tắc mà mà vẽ cái từ khóa nguyên tắc viết cái từ khóa là các bạn sẽ viết cho nó nó bằng với lại cái chiều dài của cái nhánh nha còn bạn nhật anh con vẽ hình trung tâm đó là ok rồi nha nhật anh nha Ôi, ơi, kêu mấy bạn tắt mic đi cô Rồi các bạn tắt mic đó giùm cô đi nha rồi Nhật Anh ơi con hoàn thành bài vẽ rồi đó Con có thể kết thúc lớp trước các anh chị xíu nha Để cô Trang hướng dẫn cho các anh chị ghi cái này Con vẽ hình trung tâm đẹp lắm rồi đó Con có mệt không Nhật Anh Nhật Anh có mệt không Con có muốn ngồi học với anh chị nữa không Cô Trang sẽ dành thêm 5 phút nữa cho các anh chị chỗ này Cô Trang sợ con mệt rồi và các bạn lưu ý nè khi viết từ khóa lên nhánh cái nhánh mình đã sử dụng màu gì thì viết chữ phải màu đó nha các bạn cô trang con viết chữ hơi to không con miễn sao cái nhánh chính là chữ nó phải to nó to hơn cái nhánh phụ sau đó là nó chiều dài nó bằng cái đó là đúng rồi đó kim nguyên hỏi gì nữa cô ơi con bút chì được không con được con à, ờ, vẽ bút chì trước đi ngọc xong rồi mình phát thảo hoàn hoàn chỉnh cái đó xong rồi mình phải tô màu nha tại vì ở đây cô trang vẽ bằng bút chì các bạn không có thấy nên cô phải vẽ bằng bút lông bây giờ cái nhánh đầu tiên ghi chữ ba hả cô không cái nhánh chỗ này chúng ta sẽ ghi chữ thành viên nhân con cho dạ, chính dạ, ghi dạ. chữ thành viên nữa cô đúng rồi con ghi chữ thành viên có nghĩa là thành viên trong gia đình mình á rồi sau đó mình mới liệt kê ra các rồi bây giờ mình ghi chữ thành viên lên cái nhánh đó cô để cô trang ghi mẫu đã các bạn tắt mic hết đi cô trang ghi mẫu đã à. bây giờ mình ghi chữ thành viên giống như vậy luôn hả cô? Đúng rồi con Ủa cô chị đó có tô màu không vậy cô? Tô màu là viết màu vô mà đúng không cô? Cái gì con Kim Nguyên? Con ghi như vậy đúng chưa cô? ấy là con nói là nhánh thứ hai viết cái gì? từ từ hôm nay mình học đến đây đi Kim Liên bữa sau mình sẽ làm tiếp Dạ Wow Ân Thảo vẽ rồi hả con Dạ Cho cái cho cái sừng nó dài dài ra xíu nữa Ân Thảo Ở cái đầu nó dài dài ra xíu nữa con Dạ dạy cho tụi con từng bước Coi có cho con ngủ không vậy? Được không? Được không các bạn? Và nhớ các luật chưa? Rồi Nè, tôi sẽ nhắc lại nha Một phút Khi vẽ hình trung tâm Chúng ta sẽ vẽ nằm giữa trang giấy Và hình trung tâm là một hình ảnh Trang trí tối thiểu là có ba màu trở lên rồi sau đó bắt đầu vẽ nhánh á, thì khi mà cái chủ đề tụi con muốn nói đến á, là sẽ có bao nhiêu ý ví dụ như cái chủ đề về gia đình cô trang vẽ cô trang có bốn ý chính nè bốn ý chính thì cô trang sẽ có bốn cái nhánh to các bạn hiểu chỗ này chưa vậy là vậy là mấy ngày ờ, vậy là là thứ ba là mình tiếp tục làm cái sơ đồ này nữa hết cô cô đúng rồi con có chơi cô đố không cô rồi ví dụ như bây giờ là chúng ta mới vẽ có một ý thôi được không là ý thành viên thôi bữa sau cô trang sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn học lý thuyết xong chúng ta sẽ làm tiếp tục cái này được không các bạn có còn bạn nào chưa hiểu vấn đề gì không dạ không ạ à. Rồi Hôm nay tụi con mệt chưa? Dạ Bạn nào dạ mệt vậy giơ tay bảy bảy Dạ chưa Dạ thôi Thôi thôi Mình chưa mệt À Chưa có Thôi thôi thôi chứ con mệt Cô sao mẹ anh Thảo có anh Thảo có hai cái màn hình với cô? Cô Trang cũng không rõ nữa sao Ân Thảo được hai cái màn hình Ngọc cũng được hai cái màn hình luôn Chắc bạn đã nhân đôi ra Nhân bản ra phải không Thảo? vì thời gian hơi muộn rồi cô Trang đố một câu cho các bạn nha Con không nhận được chữ tử à Tại vì đố cho Con cũng muốn đố nữa Nhưng mà hôm nay trễ quá rồi Cô Trang sẽ đố một câu thôi rồi để cho các bạn nghỉ Bởi vì tụi con học nhiều quá tụi con sẽ Con sẽ bị mệt Cô Trang đố luôn rồi cô Trang Rồi Con mình biết nó sẽ bên mình đi Đây để con đố cái này nè Con muốn ăn đố nè Ta đi nóng nhá Nói gì Để cái đó mẹ tính sau đi Rồi bây giờ đố nha dạ. Cô cho em đố các bạn câu nào khó khó ta Khó nhất không dành dạ, có nhất luôn nha có nhất luôn hả rồi bây giờ cô giang sẽ đố các bạn à có một ông già kia ổng mặc một bộ đồ màu đen sau đó ổng đi lên một ngọn núi cao thì cao cô đố các bạn ông ấy nhìn thấy gì con con biết à cô trang ngồi bên châu đó bạn Đưa cô là thấy núi thấy mặt trời thấy mệt Thấy cái gì con? Mệt Thấy núi thấy mặt trời thấy mệt <laughs> Đúng à. rồi nữa. Tấn Tấn là ổng thấy mệt đúng không? Ổng leo lên một đoạn núi cao thật cao Cô Giang đố câu này mấy bạn giỏi được hết trơn rồi Rồi, vậy bây giờ cô Giang đố Cô Giang đố các bạn không cô trang đố các bạn câu thứ hai đố các bạn hai hôm nay mình chơi hai câu đố thôi nha bữa sau mình học xong sớm mình sẽ chơi nhiều hơn đố các bạn có một có một ông già mặc một bộ đồ màu trắng ổng cũng đi lên ngọn núi cao thì cao đố các con ổng nhìn thấy gì ta à thiên an cô trang mời ổng theo. ông già kia thấy mà Thiên An trả lời đi Thiên An Đạt Dạ phải là Con trả lời sai Chưa phải Nghĩ là Ông sẽ nhìn thấy gì Ân Hảo Ông sẽ nhìn thấy ông già mặc đồ màu đen Đúng rồi Đúng rồi, ông nhìn thấy ông già mặc đồ màu đen Ghê vậy Tại vì ông đang được, ông già mặc bộ đồ màu đen chưa có xuống núi nè Ông còn đứng trên đó mà, đúng không Đúng không Ông leo trước mà Anh đến Ông không chả không thấy rồi Anh rồi Coi cho cho cô Trang Bây giờ tụi con về soạn câu đố ra đi nha Con câu Rồi bây giờ bây giờ bỏ tay xuống hết im lặng Im lặng tắt mic hết cho cô Dạ Bây giờ cô sẽ cho cho thêm một câu đố nữa mà cô trang đếm một hai ba bạn nào giơ tay lên nhanh nhất thì cô trang mời bạn đó nha chứ 8 giờ rưỡi rồi không thể mà ngồi chúng ta đố hết thì tụi con sẽ trễ giờ ngủ của tụi con được không rồi chuẩn bị nha bắt đầu cô trang đếm nha một hai ba trang chưa nói câu đố mà cô trang ông thảo nhanh quá nhanh rồi cô trang mời ông thảo cô trang chưa nói câu đố thở được khúc gỗ lớn nhưng không thở được hòn thỏ bé cái gì con là con này thở được khúc gỗ lớn nhưng không thở được hòn thỏ bé câu đố của bạn ân thảo là con gì chở được khúc gỗ lớn nhưng không chở được hòn sỏi bé rồi bạn nào có đáp án à con. À. kim nguyên cái câu con. đó à. con đố mọi người hồi trước luôn con xong con xong không đúng con xong đúng không thảo không đúng dạ, rồi thiên dạ an cô trang mời thiên an trả lời con voi con lại con con con voi thảo đúng không con rồi đạt với ngọc nghe lại câu đố nè bạn con ơn thảo đố rằng con gì nâng được khúc gỗ lớn nhưng không nâng được hòn sỏi bé con nghĩ là con gì ta bạn nào con nghĩ giơ tay gỗ, lên đúng không cô bạn nào có đáp án giơ tay lên à kim nguyên con kiếm ăn gỗ hả cô con gì kim nguyên thảo ơi đừng có thổi con kiếm ăn gỗ hả cô con kiến ăn gỗ hả con kiến ăn gỗ phải không thảo không đúng con voi con tôm rồi minh châu nhỏ cô trang mời con nhưng dạ, phải là con giơ tay để con trả lời con đố mà con xin rời lớp trước nha cô rồi con rời lớp đi con nghĩ ra một câu này rồi à rồi bạn nào có câu trả lời nữa không cuối cùng rồi kim nguyên không. à, con mối đúng không cô con mối đúng không kim nguyên tiếng của ai mà to dữ cô bạn nào tắt bếp giúp con. ăn thảo á rồi bây giờ rồi nha quá ba đáp án rồi cô trang mời ân thảo giải đáp án rồi chúng ta kết thúc lớp nè tôi mất hết rồi sao im lặng thế này cô hát thì cô con gì con gì thảo lời con cái chỗ là là là ô mà ủa làm sao cô chưa hiểu ý con gì con là con sông đúng không dạ Ờ, hồi nãy chị Nguyên trả lời đầu tiên là con sông mà Dạ, con biết con vợ <laughs> Dạ Vậy đáp án chính xác là con sông nha Kim Nguyên Rồi Hôm nay lớp học các bạn à, Hôm nay học cái này lần đầu tụi con trải nghiệm mấy cái này nó hơi khó với các bạn đúng không Nhưng mà ban đầu nó khó Dễ dạ, dạ tụi con Cô bữa giờ con cứ thực hành mấy cái uh, mai mát mà ở trên năm phút thuộc bài con thực à, hành mà con không có dạ. chưa kịp làm xong là hết thời gian luôn à rồi thì chúng ta chúng ta sẽ cứ thực hành mỗi ngày để mà chúng ta sẽ thuần thục được không các bạn? Nha. Và hôm nay là hôm nay cái buổi này là học xong là tụi con đã hiểu được hình trung tâm vẽ như thế nào và kích cỡ ừ. cho mỗi cái khổ giấy là như thế nào rồi đúng không? Tô màu ra làm sao để dạ. đạt để đạt yêu cầu đúng không? Rồi vẽ nhánh thì cái đường cong như thế nào là các bạn biết rồi đúng không? Rồi, dạ. bữa sau là bắt đầu chúng ta sẽ học tiếp. Rồi, cô Trang chào tạm biệt các bạn chúc các con ngủ ngon con chào cô Trang cô Trang chào cô Trang chào cô Trang chào Kim Uyên Ân Thảo cô Trang chào Nhật Anh thứ ba dạ. cô Trang chào Thiên Nhiên gặp lại bye bye bye bye